nhá dạ. vâng hôm nay tấn sài gòn biểu diễn cho anh em một đoạn video ngắn này nhá anh em nhìn, nhìn bộ bài này. anh em nhìn kỹ à. nào Đấy. quá đẳng cấp luôn Đấy. anh em nào muốn học thì liên hệ nhá đẳng cấp không